Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nhé Thì ờ, hiện tại giờ đang buổi tối các bạn ạ Ngày thứ bảy thì cũng là ngày cuối tuần chúng ta làm việc Ngày thứ bảy và ngày mai Chủ nhật chúng ta là ngày nghỉ rồi Thì ờ, mình cũng chúc các bạn là chúng ta có một buổi tối là luôn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình Và bên người thân người thương Thì đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay là 09 các bạn nhé Và là chọn không chọn 9 tổng 9 Tức như hôm qua mình đã nói các bạn chắc chắn chắc chắn là có liên quan của ngày hôm sau thì hôm trước của chúng ta là 84 tổng 2 chạm 8 chạm 4 và chạm 4 của chúng ta thì hôm nay về chạm 9 đít 9 và hôm nay mình bắt cho các bạn cứng được cái đít 9 nhưng mà không ăn được bạch thủ rất là tiếc có 10 con số đặc biệt thôi các bạn rất là tiếc thì nó vào ngay cái cái cầu bạch thủ à, lô các bạn 09 thì ngày mai là cuối tuần thì hy vọng là ngày mai mình sẽ hôm nay thì mình sẽ không chốt đặc biệt ở trên Zalo cho các bạn à, trên uh, YouTube cho các bạn nhưng mà ngày mai trên Zalo thì mình sẽ lên cái dàn kỹ mình chốt cho các bạn ngày mai ở trên Zalo cầu rất là sáng và đặc biệt các bạn nhé và lô tô thì hôm nay chúng ta ở trên Zalo thì chúng ta bị thất bại bắt đầu chúng ta sẽ được đặc biệt thôi thì trước khi vào cái chính thì mình kiểm tra một chút cho mặt lô tô một chút của ngày hôm nay các bạn nhé hôm nay chúng ta 05 thì về hai nháy này đặc biệt thì về 09 này và 11 13 chúng ta vẫn ở lại 42 thì về hai nháy 59 và hai nháy dương 68 là ba nháy nay 90 09 của chúng ta ra cả cặp trên YouTube thì ngày hôm qua là ngày 25 tháng 6 năm à, 25 tháng 10 năm 2019 thì mình chốt số cho tất cả các bạn tham khảo trên YouTube đó là ngày 26 tháng 10 năm 2019 bài thủ là 09 lót đó là 90 còn song thủ là 6775 và cái dàn đặc biệt 16 số liên quan đến 49 của chúng ta đến tận hôm nay đến chiều mình mới bắt được cái đít 9 các bạn nhé thì rất tiếc cái dàn đặc biệt 48 số đây à, quên xin lỗi các bạn dàn đặc biệt 16 số dàn đặc biệt 16 số thì chúng ta không ăn được các bạn nhé chỉ liên quan đến 49 thôi chứ không có 16 rất là tiếc cái dàn 16 số còn xong thổ lô của chúng ta là 67 và 75 thì chúng ta hôm nay không ăn được xong thổ lô các bạn nhé thì à, bạch thổ lô của chúng ta đó là 09 của lót 90 thì chúng ta bạch thổ là 09 thì ra về đặc biệt còn không có lót 90 của chúng ta thì có ra từ giải 5.4 bộ số thứ ba thứ tư đây đó là 0990 thì vậy hôm nay ở trên YouTube thì mình chỉ giúp cho các bạn tham khảo đó là ăn được bạch thủ là 09 thôi và lót là 90 còn hôm nay ở trên Zalo thì chốt cho các bạn cái đít 9 10 con đít 9 và những bạn chơi đặc biệt thì mình chốt cho các bạn 10 con đít 9 và con 09 chúc mừng các bạn còn những bạn chơi lô tô ngày hôm nay mình chốt cho các bạn cặp song thủ là 3553 và có chốt cho các bạn bốn con đặc biệt đó là 19 và 29 và 69 và 79 thì hôm nay và 09 thì chỉ ăn được cái giảm gọi là 10 số thôi vậy chúc mừng các bạn còn lô tô thì chúng ta bị thất bại trong ngày hôm nay thì ngày mai mình sẽ lấy lại khẳng định cho các bạn nhiều kênh thì nói nói chung là mỗi ờ, người một phương pháp bắt khác nhau các bạn nhé mình bắt thì mình cũng chỉ hay bắt một chạm cho các bạn thôi lên cái dàn đặc biệt ví dụ như trước mình lên giảm cho các bạn 48 số hoặc 40 số 36 số nhưng bây giờ mình chỉ có lên dàn cho các bạn tối đa là 10 số còn đâu là chỉ 4 5 số hoặc một bộ đó là 8 số cho các bạn tại vì là chơi thì chúng ta chơi nhiều dàn hoặc là chơi dàn nhiều thì chúng ta rủi ro nó trượt thì chúng ta mất rất là nhiều vốn còn chúng ta chơi 5 6 con chúng ta vào nhẹ tiền thì cũng không ảnh hưởng gì mấy ngày mai chắc chắn mình sẽ cuối tuần mình sẽ lấy lại về lô tô cho các bạn và cái dàn đặc biệt ngày mai cố gắng tối thiểu nhất 8 số cho các bạn các bạn tham khảo trên Zalo trên nhóm thì mình chốt số luôn cho ngày mai cho các bạn tham khảo luôn bài thủ ngày mai cho tất cả các bạn đó là con 09 các bạn nhé tiếp tục con 09 hôm nay mình bắt lô rơi các bạn nhé 09 và lót tiếp là 90 các bạn nhé ngày mai các bạn có thể tham khảo cặp này dù ở trên YouTube hay là ở trên Zalo các bạn nếu các bạn ngày mai mình chốt cho các bạn ở trên Zalo trên nhóm thì mình sẽ xiên ghép xiên với cặp 0990 cho các bạn ngày mai còn không các bạn xem ở trên YouTube thì các bạn lên tham khảo cặp 0990 này ngày mai rất là đẹp và song thủ đó là 13 và 31 còn đặc biệt ngày hôm nay thì mình không chốt cho các bạn hôm nay mình chưa chắc chắn mình còn nói chung các bạn tất cả các bạn tham khảo theo dõi kênh thì các bạn luôn thông cảm với mình như vậy là như thế này chúng ta chơi số số như mình chốt cho các bạn từ lô tô trên đặc biệt những con số cho các bạn dù trên YouTube hay là trên Zalo đều là con số tâm huyết các bạn nhé con số tâm huyết lọc không phải những lọc một hai tiếng mà xong có khi là ra được các bạn nhé lọc có khi là cả đêm để cho các bạn tham khảo chốt số cho ngày 27 tháng 10 năm 2019 các bạn nhé bạch thổ hôm nay là ngày 26 thì mình bắt cho các bạn 90 à 09 thì bạch thổ chúng ta đã ăn còn đâu ngày mai là ngày 27 mình bắt tiếp cho các bạn đó là 09 và 90 lót song thổ là 13 31 còn đặc biệt ngày hôm nay thì mình không lên cho các bạn còn số Zalo nhóm này 0868 302 096 thì ờ, các bạn có thể tham khảo mỗi chiều à, ngày từ đặc biệt cho đến ô tô đặc biệt thì ngày nào đẹp thì mình mới chốt cho các bạn còn đâu là không chốt cho các bạn không đẹp ví dụ như là chốt nhiều số giảm cho các bạn mình không chốt nữa chỉ chốt bộ hoặc là 10 số đặc biệt thôi đẹp thì mình mới chốt cho các bạn còn lô tô thì ngày mai mình sẽ cố gắng lấy cho các bạn vì hôm trước chúng ta ăn được hôm nay chúng ta bị trượt thì chia buồn các bạn ở trên Zalo còn đầu chúc mừng các bạn hôm nay ở trên uh, YouTube thì các bạn tham khảo được bạch thủ 09 và lót 90 thì chúc mừng các bạn thì ngày mai cũng là ngày cuối tuần các bạn nhé ngày chủ nhật thì à, mình cũng kính chúc tất cả các bạn là chúng ta có một ngày nghỉ cuối tuần là bên gia đình là đi chơi đây đó hoặc là bên người yêu người thân và chúng ta luôn gặp may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống và các bạn xem kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh đó là đăng ký kênh và ấn like chia sẻ comment ở dưới còn xin lỗi tất cả các bạn này mình tất cả các cầu kèo ví dụ như các kênh các bạn xem trên YouTube thì rất nhiều kênh chỉ cầu kèo vẽ từ cầu lô cho đến cầu đặc biệt cho các bạn để các bạn tham khảo nhưng những con số mình khẳng định với các bạn là những con số kết không ai người ta chốt cho các bạn và người ta sẽ chỉ vẽ cầu kèo cho các bạn các bạn xem chỉ tốn thời gian đấy là mình nói là như vậy các bạn thông cảm và xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé đó là ngày chủ nhật và xin chào